giảm hình để không bị dính môn quen cũng như là bị à, report kênh đón tiếp các bạn hãy xem thật kỹ cái video này của mình Tiếp theo các bạn vào trong youtube chính thức của mình bọn vào tìm kiếm và gõ cho mình từ khóa là là sẽ cái kênh này thì nó cho phép mà mọi người à lá nhọt miễn phí à, điều là chúng ta phải biết cách lồn và để không vi phạm bản quyền của nó ngày hôm nay à, mình sẽ chỉ cho các bạn à, cái đó rồi chọn một video này mình sẽ lấy cái video à, đầu tiên của nó này, và cho cái video nó lót xong và cách tiếp theo đó chính là mình sẽ để tay lên cái phần bên trên đúng không phần mà phần màu đỏ có dần mấy dần trắng chúng ta sẽ chọn à, cái phần mà là dấu chấm các bạn trước chữ A chúng ta gây à, vào chữ là XX đây là cái cách tải video à, cũng như là cách thứ hai mình muốn kể cho các bạn luôn á các bạn chọn tải về tải về mình đã tải rồi cho nên mình không tải nữa mình sẽ thoát ra ngoài cho các bạn xem đó, đó là video mình sẽ về tiếp theo các bạn làm tiếp theo là Photoshop like tới cho mình ứng dụng là MP3 Video Converter đó, mình sẽ hoàn toàn cho bạn xem à, về đây à, ứng dụng này đó. các bạn chưa cài đặt thì cài đặt mình cài đặt rồi cho nên là mình chọn vào và mở này và mở này các bạn bấm vào chọn có chữ uh, chọn ở đây đúng chọn một cái video lúc nãy còn bấm chữ nữ bọn bắn bò vào cái phần mà đây mình sẽ review cho bạn xem chọn lại video à, chứ copy có bọn đổi thành mà mp rồi nó chuyển đổi bọn chờ cho nó chuyển đổi sang là mình sẽ có một cái um, nhạc à, đi qua chuẩn gốc luôn cái này thì nó tách ra cho nên nó cũng khó để lau cái bộ cứ chờ cho nó hoàn thành là, là mình sẽ có một um, bờ nhọt thôi cái này thì mình sẽ dùng bồ đầu à, một là dùng lồng video nhọt hay là ghép nhọt vào cái video của mình các bộ mua làm xem hết cho mình ha nếu không thì à, bị bóng quyền thì mình sẽ không chịu trách nhiệm bởi vì có nhiều người họ không nghe thì họ tu qua rồi bị bốn bị thôi trái cây thôi à, giờ chuyển sang à, video mà nó chuyển thành mười ba đúng không công việc tiếp theo của chúng ta đó chính là bộ à, Kinemaster còn à, đó là màn hình không còn đo nữa chúng ta vào ta mình sẽ demo cho các bạn xem và mình sẽ đăng lên à, kênh youtube luôn mình sẽ làm demo cho nên mình làm có video hơi ngắn rất là ngắn để cho nó nhanh vị tiếp theo của bọn là ghép ngọt đó cái, cái cuối cùng á mình nói trở về mình sẽ ghép nó vào và muốn chèn logo hoặc là ảnh thì, thì mình cứ vào đây rồi mình chèn à, logo ảnh của mình vào thôi hoặc là bấm vào phần lớp bấm vào ảnh và thêm ảnh vào phương tiện đó. cách dùng cái này thì mình đã làm video riêng rồi có bọn cứ bộ phần video của mình và xem thôi mình sẽ cái hai cái video cách sử dụng cái này thì mình đã có một video hướng dẫn rồi các bạn vào phần video và xem và mình làm thôi đó nó sẽ như vậy rồi mình dùng đến mình đến đâu nói nên mình không có bật nó lên bật nhỏ lên video nó lên bây giờ nó sẽ bị lỗi bóng quyền do mình chưa có áp dụng cái cách của mình vào và lần sau video thì chúng ta export nó ra các bạn tích bộ phần là nhà gốc phải vì tương đương tiếp theo chúng ta rất là đơn giản chúng ta chỉ cần à, chọn bộ đồ phân giới thôi mình sẽ chọn chất lượng thấp cho nó nhanh mình làm demo mà các bạn thì nên chọn vào à, Full đen để cho video của mình nó đẹp hơn và nó chuẩn hơn Nãy bó năm bác sinh ra rất là nhanh, giờ mình chọn chế độ thấp mà Bây giờ thì vẫn ờ, chưa xong và bị hết muốn bị luôn các bạn có bạn hãy xem thật kỹ video không bạn chín tám giờ gần sang đó À, ok sang đó công việc tiếp theo là chúng ta ra ngoài và chia sẻ lên youtube thôi chọn bò món này chia sẻ chủ đề thì các bạn chọn chủ đề các bạn để thôi và các bạn hay nếu mà làm video nhỏ thì ghi cái bỏ luôn tay bỏ nhưng mà không ghi chữ nào trái các bạn và trên cái video của mình cũng không được để cái chữ nào sai đó là một cách tránh bóng quyền một cách thứ hai đó chính là mình sẽ vào dưới phần mô tả này mình sẽ để link của nó này hay không thì thôi còn cái điều bắt buộc phải có đó chính là có bạn vào cái video lúc nãy tôi đã tăng cao cấp á đó rồi là mình kéo xuống cái phần à, ừ, của liên quan này mình sẽ kéo xuống cái phần mô tả của nó đó, mình sẽ copy cái phần mà từ mà cách đó các bạn sau đó rồi mình dán vào cái video của mình rồi sau đó mình lên tải lên mình mình sẽ làm demo cho các bạn xem luôn à. tiếp theo mình sẽ vô youtube search vô bọn nào chưa tệ thì mình vô uh, à, Shopify hay là App Store mình tệ là sẽ liệt kê cho mình à, nhanh thôi đó cái bọn bồ đây bọn có thể bồ đây chỉnh sửa hình ảnh thu nhỏ nè để khẽ tách cho video của mình nè thái của mình chọn à, cái nào thì mình chọn 10 cờ đen nâng cô bọn chọn danh mục danh mục của bọn chọn nó là không được để danh mục âm nhạc mình sẽ để danh mục khó hơn các bạn ví dụ trò chơi hay là cái thâu gì đó rồi nó sẽ không bị cái phần bút tiền nữa rồi đó là cách mà mình lấy cái nhật này sách không bao giờ dính bóng quyền hôm đó đợt đó thì nó trong mình à, xe miễn phí thôi nhưng mà mình không biết cái, cái lộn thì mình sẽ bị vi phạm quyền bình thường luôn chứ cái đó thì nó cho ôi dùng miễn phí cái này thì nếu mà mình bị vi phạm bản quyền mình có bọn dùng của mình nè, mà nó bị vi phạm bản quyền thì có bọn có thể kiện nó và tỷ lệ phần trăm tháng của bọn là một trăm phần trăm luôn cái tiếp theo mình muốn giảm đó là cái bọn vào đây các bạn phần tổ này dưới này thì là có cái bài hát của youtube đánh cấp phép và mình có thể sử dụng nó miễn phí để trao vào video và không bao giờ bị dính bản quyền đâu cái này thì à, free mà của youtube thì nó không bao giờ nó bé của mình được nó cho mình dùng mà sao nó ráp được đó, có bọn chỉ việc uh, tể về là sai mình xin uh, nhận chữ là xem và tể về để áp dụng vào video của bọn đó đó có bọn nắng bồ tải về rồi tải về là nó sẽ có một uh, độ nhọt như vậy rồi ghép vào video của mình là không bị không bị còn nếu mà mình muốn dùng những cái bề nhọt mà máu ra bây giờ đó thì mình uh, làm như sao? các bạn hãy uh, vô à và xem cái phần mà cách trị ấp video không dính bóng biên của mình á các bạn dùng cái đó nè. sao rồi các bạn uh, à, vào cái này bọn chỉnh sửa thì nó sẽ không bị dính mũ quyền còn một cách à, một cách khó đó là chúng ta liên hệ qua cái gmail với à, chủ sở hữu của bờ đó mình xin à, người ta có phép không, thì nó sẽ không bị dính mũ quyền đó là những cách mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã xem video nếu thấy hay hãy nhấn like chia sẻ video và đăng ký kênh giúp mình các bạn nếu có thắc mắc gì thì à, hãy để à, bình luận dưới phần mô tả mình sẽ trả lời và hướng dẫn cho các bạn à, chi tiết và rõ hơn hy vọng các bạn chúc các bạn thành công